បាទសម្រាប់ជាងមិននឹងក្រោយបាទលោកមេជុំដល់កម្មវិធីបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណ non một nhà dở lên cái dở lên cái con lấy cái con quạt này jeito que criamos.